Mà so với các âm thanh khác mà là phục vụ thì nói chung thu âm này thì 99 Đó. Rồi duyệt, nói chung là duyệt Nghẹn ngào nhìn nhau không nói Yêu còn yêu tiếng cười Ngày mới quen nhau ngỡ ngàng tình trong mắt sâu mưa khuyết hiu xuyên qua mạnh hồn đơn giá lạnh em ơi phố khuya như vô sầu buốt ra tim anh hương xưa ấy ân theo em đêm vầng trăng rãi thềm từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bên đêm rồi ok không ok không sao cho cái nhận xét ờ, rồi hả nhận xét à, được. nói chung là chín so với karaoke thì nó được 90 mà so với các âm thanh khác mà là phục vụ thì nói chung thu âm này thì 99 đó còn cái hát karaoke thì nói chung nó được 90 thôi dạ, nó kê nó khác cao cái âm thanh của nó mấy chục triệu gần cả trăm triệu mà sao bì được đây có mấy triệu đúng không ok rồi đây à, chúng này cũng đi rất là nhiều rồi rồi đấy chú đem nguyên à, thùng xe qua chơi cái bộ solo salet đây đấy chúng đi rất là nhiều nơi nhưng mà qua đây hát à, cảm thấy hay không hay chú ạ? rồi duyệt nói chung là duyệt chúc có những cái bài hát thật vui ok